Xin chào quý vị và các bạn. À, chuẩn bị uh, cho cái, cái buổi chạy ngày mai 42 km thì hôm nay Dũng sẽ làm bản tin sớm hơn dự định. À, nếu anh chị em nào đang có mặt thì có thể uh, comment và ô chat để chúng ta uh, chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu chương trình uh, là nhịp đập thị trường, xu hướng của thị trường chứng khoán uh, trong uh, tuần tới cũng như là có lẽ chúng ta sẽ tính ở xu hướng chung và dài hạn tại vì uh, trong đầu tư chứng khoán thì việc để nắm rõ được xu hướng của thị trường để biết khi nào chúng ta cần phải tham gia thoát ra khỏi thị trường cũng như là cái nhóm ngành nào có thể có lợi trong thời gian tới thì ngay uh, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau để phân tích đánh giá về thị trường xem là chúng ta nên làm gì à, hôm qua hôm kia có một số bạn có hỏi ví dụ là à, hôm em có mua cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai chẳng thế thì có nên mua tiếp hay không Để một bạn hỏi như vậy một bạn khác thì hỏi là nên bán hay là à, nên uh, chốt lời thì điểm này thì cùng một câu hỏi như vậy thì cùng là cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai nhưng có một số thì bạn là nên chốt lời có một số bạn là nên gì ạ à? có mua hay không thế thì à, thế thì câu chuyện ở đây là chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ cái phương pháp đầu tư của DVD nó khác hẳn so với phần đông các phương pháp khác thế thì lý do chúng ta lại cần phải hiểu rõ được cái phương pháp của DVD là để chúng ta có thể ứng dụng nó có hiệu quả trong đầu tư chứng khoán thế thì ờ, nó có một cái câu chuyện đấy là là không có cổ phiếu xấu mà nó cũng không có cổ phiếu tốt à, cùng làm cổ phiếu nhưng chúng ta biết rằng là những giai đoạn mà tăng giá thì ai cũng kiếm được tiền đúng không người người kiếm được tiền nhà nhà kiếm được tiền và tất cả các nhà đầu tư đều rất thành công bởi vì lúc này mọi thứ nó đến rất là dễ dãi nhưng khi mà thị trường mà nó đi xuống đúng không đi xuống thì nhà đầu tư chúng ta đều bị thua lỗ rất là nặng và thậm chí có rất nhiều nhà đầu tư lại thì không hiểu và dẫn đến chúng ta bị bị mất tiền ờ, ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là để trước khi chúng ta tham gia vào thị trường trước khi chúng ta nói về cái nhịp đập thị trường của ngày hôm nay thì ờ, Dũng ngày mai Dũng sẽ làm phân tích ờ, một cái nhóm tổng quan về cái nhóm ngân hàng và tổng quan về cái nhóm bảo hiểm à, lý do lại như vậy thì để các bạn thấy rằng là việc mà phân tích từng cái nhóm cổ phiếu giúp cho chúng ta hiểu rõ rằng là tại sao chúng ta không đầu tư tại sao chúng ta đầu tư và tại sao chúng ta nên đứng ngoài hoặc là chúng nó lướt sóng hay là bắt đáy hay là đầu tư tích sản hay làm bất cứ điều gì đó chúng ta cần phải hiểu nguyên nhân gốc rễ của nó ra sao bao nhiêu anh chỉ, chỉ sẵn sàng có để comment like Dũng một like để trước khi Dũng bắt đầu đúng không ạ Đấy, thế thì chúng ta hãy like cho Dũng và chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết bởi vì ờ, chúng ta sẽ thấy rằng là việc mà để chia sẻ video được nhiều người được nhiều anh chị em biết thì thực sự là Dũng rất là vui bởi vì chúng ta đã học được một cái điều gì đó ở đây là những kiến thức mà chúng ta gọi là kiến thức miễn phí và thực tế là những anh chị em mà đi học của Dũng là cũng phải mất rất nhiều tiền từ kiến thức miễn phí này nên chính vì vậy thì những cái kiến thức này ờ, mong rằng anh chị em sẽ xem hết video để chúng ta có thể thấy rằng là việc đầu tư chứng khoán nó là khoa học đó là nghệ thuật à, bây giờ chúng ta sẽ gì ạ à? một số bạn thì hỏi rằng là uh, khóa học xu hướng dòng tiền uh, thực tế thì uh, Dũng sẽ chia sẻ khóa học này vào buổi sau uh, phần của phần giữa chương trình bây giờ chúng ta gì ạ để không uh, không phải uh, các bạn không phải đợi nữa thì hôm nay Dũng không có nhiều thời gian nên Dũng uh, sẽ gì ạ phân tích trực tiếp về thị trường trong thời điểm này luôn ạ thế thì bây giờ nhá chúng ta sẽ nhìn này khi mà các bạn uh, theo dõi vừa rồi á các bạn theo dõi về các thông tin nhá vậy chúng ta sẽ cần phải chúng ta sẽ nói về các thông tin trước ạ bây giờ các bạn à, thử cho Dũng hỏi là nếu bình thường bây giờ các bạn thông tin thì các bạn đọc thông tin từ trước ạ các bạn cho mình hỏi là nếu các bạn đọc thông tin thì các bạn đọc thông tin từ trước ạ bây giờ hiện tại nhé các bạn đọc thông tin nào đọc thông tin nào trước ạ theo các bạn ạ nếu bây giờ nhé anh chị em nếu đọc thông tin ở hàng ngày thì trên thị trường chứng khoán thì chúng ta có bao nhiêu thông tin đây ạ đây chúng ta nhìn này đây là có rất nhiều thông tin à, để chúng ta sẽ xem là các thông tin nó đang như thế nào thế thì bây giờ chúng ta có rất nhiều các thông tin nó đang diễn ra vậy nếu mà anh chị em đọc thông tin thì bây giờ chúng ta đọc thông tin nào ạ chúng ta cần biết là chúng ta nào đọc thông tin nào đấy thế thì nếu bây giờ hàng ngày chúng ta có nhiều thông tin giả sử như là những thông tin setup này và ở đây giả sử anh chị em nhìn thấy là thông tin màu đức này nào anh chị em comment cái nếu anh chị em đọc thông tin màu đức thì chúng ta hiểu thông tin này như thế nào đấy bây giờ bầu Đức thì dạo này chúng ta nhìn vào cái thông tin của Hoàng Anh Gia Lai này chúng ta nhìn thấy là chuối này thịt lợn này lợn ăn chuối rồi thịt ngon này và rất nhiều thông tin đang diễn ra ở đây thế thì ở đây chúng ta nhìn này tiếp tục đọc thông tin này các thông tin này diễn ra thường xuyên này tôi quyết tâm xóa nợ này Hoàng Anh Gia Lai này dừng ờ, đấy phát hành ờ, phương án ờ, phát hành riêng lẻ này tiếp tục này rất nhiều thông tin đấy, chúng ta phải đọc thông tin thì chúng ta biết rằng là cái thông tin này nó làm gì ạ đúng không chúng ta hiểu đơn giản là trước khi mà cổ phiếu gì ạ trước khi cổ phiếu DG mà nó tăng trước khi cổ phiếu CO nó tăng thì chúng ta cần phải thấy thấy rằng là cái thông tin nó diễn ra như nào bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là trước khi DG tăng trước khi CO tăng thì chúng ta thấy là nếu anh chị em nhìn vào những cổ phiếu đó thì anh chị em thấy là cái thông tin gì mà làm cho anh em để ý và quan tâm nhất ạ comment các để chúng ta hiểu là đọc cái gì chúng ta phải biết là cái thông tin đó nó có giá trị không và nó giá trị như nào chứ bây giờ đọc hàng ngày bao nhiêu thông tin trên mạng trên group kín trên group hở trên bao nhiêu các diễn đàn khác nhau và đọc mà không phân biệt cái thông tin thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị nhồi rất nhiều thông tin và không biết là sử dụng thông tin nào thông tin phép tăng lãi suất thì có đau khổ không đúng không phép tăng lãi suất chúng ta phải xem một thông tin nào nữa ạ thì bây giờ chúng ta nhìn này, có phải là trước khi mà chúng ta thấy là cổ phiếu mà mà chúng ta tập trung mua vào CEO và chúng ta tập trung vào mua DG thì chúng ta có có phải là thông tin đầu tiên là chúng ta sẽ tập trung vào gì ạ? Quan sát phần lớn mọi người nhìn thấy cổ phiếu l muốn tăng rất mạnh và anh chị em để ý rõ ràng là thông tin đấy là gì ạ? Nó là thông tin hot nhất trong một cả thị trường trong một giai đoạn rất là lớn. Sau đó thì người ta mới dẫn dắt chúng ta sang một cái thông tin khác đó là thông tin về gì ạ? Các cổ phiếu liên quan đến và đó chính là cách mà chúng ta gọi là gọi là gì ạ dũng gọi là marketing anh hiểu không cái cái ngôn từ marketing cổ phiếu là cái mà dũng đặt ra thôi nha đặt ra cổ phiếu bởi vì chúng ta biết rằng là hàng hóa mà gì ạ? bác đức bán ra có phải là marketing không ạ à, hàng hóa đúng không hàng hóa mà chúng ta thấy rằng bác đức muốn bán thịt lợn đúng không muốn bán thịt lợn muốn mở rộng chuỗi sản phẩm thì thay vì bác gì ạ à? thay vì bác quảng cáo trên truyền hình thì bác quảng cáo trên báo bằng viết nhiều bài báo lên à, có thể tìm những cái chuyên gia hàng đầu truyền chuyên gia hàng đầu để để có thể thấy rằng là cổ phiếu này tốt để tôi đi thăm doanh nghiệp này tôi đi ạ à. vấn đề nó có phải dụ dỗ hay không vấn đề vấn đề theo các bạn nó có phải dụ dỗ hay không nó là đẹp thật đúng không nó tốt thật cái quan trọng đây không phải là mà chúng ta nhìn thấy nếu mà chúng ta nhìn dụ dỗ thì có phải là gì ạ có phải bao nhiêu anh chị em đã mua cổ phiếu DG chúng ta kiếm được bao nhiêu lợi nhuận đúng không chúng ta mua cổ phiếu CEO cũng kiếm được tấm tóm lại chúng ta kiếm được một cái gia tài rất là lớn bao nhiêu người đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ cổ phiếu đó nhưng tuy nhiên cái việc mà chúng ta không biết khi nào bán ra đấy mới là nguyên nhân chúng ta bị thua lỗ nên cổ phiếu nó không có tốt nó không có xấu mà nó chỉ có gì ạ biết thời điểm nào mua vào và thời điểm là bán ra thôi chứ còn bây giờ các bạn các bạn nó xấu nó xấu nó lên nó kiếm được lợi nhuận thì tại sao nó lại xấu được mà quan trọng là chúng ta bị sai thì để mua đúng không đấy thế thì đấy là cái mà đấy, mình cũng muốn được dụ chứ đúng không bao nhiêu anh chị em mà muốn được dụ dỗ để mua cổ phiếu khi mà nó có thông tin tốt khi mà nó thực sự có những cái gì à, nền tảng tốt có thể comment số 1 đúng không ạ thế thì câu chuyện ở đây là nếu mà cổ phiếu mà được marketing thì chúng ta thấy thích không ạ nếu anh chị em nếu thích thì comment số 2 nếu anh chị em này à, nếu anh chị em đấy là bao anh chị em muốn được dụ dỗ để mua cổ phiếu tức là dụ dỗ như thế này chúng ta phải dụ dỗ cái đầu nhá có cái trí tuệ chứ còn dụ dỗ mà kiểu như là mà không biết cách mà mua như nào thì rõ ràng là dụ dỗ đấy là dụ dỗ chết người thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta cần phải biết là dụ dỗ nhưng dụ dỗ như thế nào để chúng ta gì ạ cái thứ hai là chúng ta cần phải thấy rằng là cái việc cổ phiếu nó tốt là nó tốt thật nhưng thời điểm mua mới là quan trọng nên việc dụ dỗ nó không phải là sai mà quan trọng là chúng ta cần phải biết xử lý hành vi của cổ phiếu như nào tên cổ phiếu nó tốt thì người ta phải quảng cáo quảng cáo trên cà phê ép quảng cáo trên gì ạ à? rất nhiều các báo thì cái điều này là điều mà rất bình thường thôi ạ à. đúng không rất bình thường thôi cái điều này là điều mà chúng ta thấy là trên trên bình thường trước khi người ta đấu giá một mảnh đất nào đó giống như vừa rồi đấy chúng ta anh chị em thấy là trước khi đấu giá đất của gì ạ của Tân Hoàng Minh thì bao giờ họ cũng gì ạ tạo ra thông tin rất là gì ạ rất là rộng rất là lớn trước khi mà mà gì ạ à, bấu bán ra đất thì trước khi mà người ta marketing thì người ta đã làm gì ạ theo bạn là trước khi marketing người ta làm gì ạ người ta phải thu gom đúng không người ta phải thu gom trước rồi người ta cần phải gì ạ đúng không người ta phải thu gom người ta phải tích lũy cổ phiếu người ta phải thu gom được nhiều cổ phiếu trước khi người ta bán ra nên ở đây chúng ta thấy là là gì ạ à? việc mà chúng ta nhìn thấy thông tin là chúng ta cần phải biết đánh giá xem là nó như thế nào trên một cái nền tảng thị trường ra sao để chúng ta biết có nên mua hay là nên thoát ra khỏi cổ phiếu đó không nên cái từ khóa đầu tiên mà Dũng muốn gửi anh chị em đó là gì ạ à? trước khi đọc bất cứ thông tin nào đó thì chúng ta cần phải biết là cái thông tin đó nó có tác động như nào nó là thông tin thực sự hữu ích hay là không hữu ích thì theo quan điểm cá nhân của Dũng ạ ba các bạn nếu mà các bạn thấy đồng ý thì có thể comment Dũng không có quảng cáo cổ phiếu không có gì ạ nói tốt cho cổ phiếu này hay là nói tốt cổ phiếu khác nhưng với cái quan điểm cá nhân của Dũng đây cá nhân nhé thì giả sử như Hoàng Anh Gia Lai thời điểm này là thời điểm mà chúng ta cũng thấy là nó bắt đầu là một cái chu kỳ tăng trưởng nhưng thời điểm nào mua nha thời điểm nào mua có độ an toàn thì Dũng chưa biết nha thời điểm nào mua có độ an toàn thì chưa biết ở ờ, Dũng sẽ làm một cái video thật phân tích kỹ về cơ bản cũng như là cái tăng trưởng cổ phiếu này nguồn lực tiềm năng để cho các bạn hiểu rõ thì ba bạn đồng ý là Dũng làm một video phân tích kỹ cổ phiếu này à, giống như một số bạn bạn trước thì bảo rằng là à, cái cách phân tích như vậy nó không có con số thì Dũng sẽ phân tích theo cái cách mà Dũng phân tích à, theo cái chiến lược mà Dũng phân tích à, thế thì cái cách mà Dũng phân tích chiến lược của Dũng phân tích nó không giống cho cho phần đông mọi người đó là phân tích kỹ về báo cáo tài chính thì Dũng không phân tích báo cáo tài chính Dũng phân tích về gì ạ? chiến lược tăng trưởng giống như là Mac Mini ông làm giống như O'Neil ông làm giống như là những nhà đầu tư mà uh, phù thủy chứng khoán làm nên Dũng làm theo cách đấy còn nó đúng với các bạn hay không đúng các bạn thì đấy là tùy thuộc của chúng ta có áp dụng đấy không thế là câu chuyện ở đây chúng ta thấy là marketing cổ phiếu là một trong những cái gì từ khóa mà Dũng đưa ra hay là chúng ta gọi là gì ạ đưa cái thông tin để cho mọi người bắt đầu quan tâm đến cổ phiếu nhưng khi mà quan tâm đến cổ phiếu thì cổ phiếu lên chưa ạ theo các bạn là cổ phiếu lên chưa theo bạn là nếu bạn mọi thứ bắt đầu người ta quan tâm đến cổ phiếu thì cổ phiếu lên chưa về cơ bản là gì ạ giai đoạn đầu là người ta gì ạ chưa lên đâu anh chị em nhớ cái đoạn đầu của Hòa Phát ấy, người ta quan tâm là có nhà máy mới có sản phẩm mới có nhiều thứ mới nhưng cổ phiếu chưa lên nó cần thêm thời gian tích lũy sau đó thì bắt đầu nó gì ạ người ta quan tâm quan tâm quan tâm và bắt đầu mọi thứ lên thì nó mới đến một cái giai đoạn nó tăng tốc và lúc này nhà nhà người người nói đến cổ phiếu và sau đó thì đấy là giai đoạn đỉnh khi mà nhà nhà người người quan tâm quá mức thì đó là địch và lúc này chúng ta bán cổ phiếu ra chứ không phải lúc đấy chúng ta mua vào nên ở đây chúng ta thì ạ à, chúng ta cần hiểu rõ là thông tin nó như nào thế thì tại sao Dũng lại nói về cái kênh thông tin bởi vì Dũng đang hiểu hỏi cho các bạn là nếu tại thời điểm này hay là bạn một bạn đang hỏi là thị trường tuần tới nó sẽ như thế nào liệu có gãy kênh không thì bây giờ chúng ta cần phải quan tâm cái thông tin gì trước ạ à? đấy chúng ta cần phải quan tâm thông tin gì trước thay vì các bạn cứ xem là nó gãy kênh hơn thế thì nếu mà chúng ta để ý trên thị trường chứng khoán thì cái điều gì mà nó khiến chúng ta cần phải quan tâm lúc này nào bây giờ thị trường chứng khoán này theo các bạn là gì ạ thị trường chứng khoán gì ạ đặc biệt là Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy là nội tại nhá bây giờ chúng ta phải phân tích là nội tại về kinh tế vĩ mô của chúng ta là khá là tốt khá là tốt chúng ta phải nói là khá là tốt bởi vì lạm phát chúng ta bây giờ nó vẫn ở mức thấp đúng không và anh chị em đồng ý ạ kinh tế vĩ mô chúng ta rất là tốt mà lạm phát của chúng ta đang cực kỳ tốt đúng không nếu về góc độ như vậy cái điều thứ hai là gì ạ lý do tại sao chúng ta là tốt hơn so với nước khác bởi vì chúng ta chẳng là trong thời điểm covid á, thì cái việc bơm tiền của chính phủ chúng ta có bơm nhưng nó không quá mạnh nhà nó có bơm nhá nó có bơm tiền ra nhưng nó không mạnh đúng không nó không quá mạnh như các nước khác nên chính vì vậy thì vừa rồi khi mà gì ạ khủng hoảng như là khủng hoảng về giá nhiên liệu khủng hoảng về chiến tranh giữa nga và ukraine và đặc biệt là khủng hoảng về cái việc mà tăng lãi suất tăng lãi suất của gì ạ đồng của mỹ của chính phủ mỹ lên thì rõ ràng là chúng ta vẫn kìm chế được lạm phát vẫn kìm chế được gì ạ kìm chế được cái gì ạ à, tỷ giá nhưng tuy nhiên thì kìm chế mãi thì làm ta làm sao được đúng không nên đến lúc nào đó thì cái lạm phát và tỷ giá nó cần phải gì ạ nó cần phải gì ạ nó cần phải thay đổi vậy bây chúng ta đặt ra câu hỏi nhá đặt ra câu hỏi chúng ta cần phải phân tích như cái này thì chúng ta nó nó mới giải quyết được câu hỏi là gì ạ bây giờ nếu cái đồng USD nó tiếp tục tăng như vậy thì cái điều gì đang diễn ra bây chúng ta phải nhìn xem là điều gì đang diễn ra với thị trường Việt Nam điều gì nó đang diễn ra với gì ạ cái các cổ phiếu các ngành trong thời gian tới ạ nào chúng ta nhìn này khi mà đồng USD nó tăng giá thì có phải là gì ạ chúng ta nói về cái nguyên nhân nguyên lý trước đã sau đó chúng ta xem là thực tế nó đang tăng hay giảm đúng không có phải khi USD tăng giá mục đích của USD tăng giá để nó gì ạ nó một là có hai cái nhóm nhóm thứ nhất là nó rút tiền từ các nước khác về anh chị em hiểu nó rút hết tiền từ các nước khác về để làm gì ạ để nó đầu cơ trên đồng USD anh chị em hiểu rõ điều này comment số 1 ạ à. tức là mình rút tiền từ nước ngoài về có thể từ Việt Nam từ Thái Lan từ Trung Quốc từ Nhật Bản từ uh, Ấn Độ từ uh, châu Âu từ uh, Hàn Quốc và tóm tóm lại là mọi nơi trên thế giới để họ mua đồng USD họ giữ đồng USD và khi giữ đồng USD thì USD nó tăng lên thì họ nếu họ mua gì à, hàng hóa nó cũng rẻ hơn rất nhiều nên đấy là cái cách mà nước Mỹ đồng tiền nó lớn nó như vậy đấy nên rõ ràng là đồng USD nó tăng giá nó làm lợi cho gì ạ kinh tế Mỹ bởi vì lúc này nó gì ạ nó khiến cho gì ạ nó khiến cho cái đồng USD nó mạnh lên và nó mua hàng hóa của nước khác rẻ đi ạ khi mà mua hàng hóa của nước khác rẻ đi thì cái cái thứ hai là gì ạ là nó làm cho gì ạ hút tiền từ nước ngoài về thì nó làm cho hàng hóa rẻ đi do đồng USD tăng và đấy chính là nước Mỹ được hưởng lợi vì mua hàng hóa của các nước khác rẻ đi trông thấy đấy là lý do thứ hai thế thì <clears throat> câu chuyện ở đây nếu rút tiền rút tiền thì bây giờ ta rút tiền từ cái gì ạ bây giờ nếu mà rút tiền thì người ta rút về đâu ạ có phải rút từ những cái hàng hóa mang tính rủi ro không ạ những cái những cái lĩnh vực mang tính rủi ro vậy rủi ro thì cái gì ạ tiền là rủi ro không ạ đầu tư tiền đầu tư gì ạ đầu tư chứng khoán là rủi ro rồi đấy đầu tư chứng khoán là rủi ro rồi đầu tư trái phiếu là rủi ro rồi tóm lại là đầu tư về tiền thì lúc này tiền nó thì tiền yếu nó bị rút ra và tiền mạnh nó sẽ tập trung vào nên tất cả dòng tiền yếu là nó bị rút ra rất mạnh thế thì để rút ra dòng tiền yếu thì nó phải bán chứng khoán ra bán những tài sản ra để nó chuyển sang tiền chuyển sang tiền hay chuyển sang đồng nội tệ trước khi chuyển sang đồng USD và quá trình này nó liên tục liên tục xảy ra nên dẫn đến cái nhu cầu về USD càng tăng và nhu cầu về gì ạ à? <clears throat> nó lại thừa tiền gì ạ à? nó bắt đầu thừa tiền mặt tiền nội tệ thì dẫn đến gì ạ à? nó tạo ra cái phá giá tốc độ phá giá cần nhanh thì bây giờ chúng ta thấy là bây giờ quan quan tâm về thị trường lúc này thì anh chị em thấy điều diễn ra đấy anh chị em nhìn thấy điều diễn ra đấy ạ Dũng biết rằng là nhiều người có bảo Dũng là Việt Nam là nước ờ, khỏe kinh tế khỏe thì không quan tâm đến bọn Mỹ à, thằng USD làm gì thế bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng bình thường nó ở tít thế này cơ mà để chúng ta tít thế này cơ mà nó nằm im ở dưới này một thời gian thôi mà nó thậm chí nó đi giảm mà khi nó đi giảm này nền kinh tế chúng ta rất là có lợi này. đúng không nhưng bây giờ cái đồng này nó bắt đầu tăng từ bây giờ chúng ta mua giả sử anh chị em mua cái đồng USD nắm giữ chuyển hết đồng Việt Nam sang USD từ 92 đi sau đó lên đến bao nhiêu ạ lên mỗi 13 một 113 thì chúng ta đã lãi được bao nhiêu rồi anh chị em thấy lãi là nhiều chưa nếu mà chúng ta để chuyển sang đây đặc biệt là những cái những cái gì ạ những cái tiền mà nó đang là gì ạ đang liên ngân hàng dòng tiền liên ngân hàng nó chuyển hết sang gì ạ USD để nắm giữ cho nó buôn nó đầu cơ cái đồng USD thì nó từ đây tại vì người ta đầu tư hàng tỷ USD nên, rõ ràng là một lợi suất như này có hơn đầu tư chứng khoán nhiều không ạ anh chị em thấy là nếu mua cổ phiếu mua cái U đồng USD từ 90 này từ 96 ờ, này bây nó lên 113 thì anh chị em thấy rằng là đó gì ạ mua được số tiền rất là lớn lượng liền rất là lớn mà rõ ràng so với đầu tư chứng khoán nó lãi không ạ lãi không ạ nên khi mà chúng ta lại dùng USD để mua hàng hóa từ Mỹ thì sao vậy nếu chúng ta mua hàng hóa từ USD từ mua từ Mỹ thì sao thì nó đắt đỏ hơn rất nhiều đắt đỏ rất nhiều nên đấy là cái mà Mỹ là nó là nước xuất khẩu lạm phát là như vậy đấy anh em ạ khi bây giờ chúng ta chỉ quan tâm đến cái việc đầu tiên là chúng ta phải phân tích cái này trước á vậy nếu mà các bạn nào học về phân tích kỹ thuật thì có phải là hôm trước nếu anh chị em nào có nhớ là anh chị em nào nhớ nhá nếu nhớ thì comment cái không nhớ thì uh, bảo không có phải là Dũng đang có nói là khi mà cổ phiếu rũ bỏ này nó nó hồi mà tích nó tích lũy ở đây thì nó sẽ tăng mạnh không anh chị em nào có nhớ rồi nào nếu có nhớ thì comment comment cả comment số 1 hoặc là không nhớ comment số 0 anh chị em nào theo dõi video thì chúng ta nhìn thấy điều này chưa để anh chị em theo dõi video thì anh chị em đã thấy cái điều này là chúng ta thấy là cái quan trọng là cái quá trình này này để khi nào đạt đỉnh khi nào đạt đỉnh đấy có phải khi nào đạt đỉnh thì Dũng có chia sẻ với anh chị em là cái vùng này này nếu nó phải dao động lớn không nó phải dao động lớn nó biến động rất là lớn vậy nó đã biến động lớn chưa chúng ta chưa biết khi nào là đỉnh chúng ta chưa biết khi nào là gì ạ là nó kết thúc chu kỳ và nó đang biến động rất là lớn chưa biến biến động lớn vậy nếu chúng ta chưa biết khi nào là đỉnh chưa biết khi nào là đỉnh nhá anh chị em nhá khi chưa biết khi nào là đỉnh thì chúng ta nếu anh chị em nhá là nhà đầu tư tổ chức nha bây chúng ta phải phải đứng ở vị trí nhà đầu tư tổ chức thì anh chị em làm gì ạ <clears throat> làm gì ạ nếu bây giờ chúng ta là nhà đầu tư tổ chức thì bây chúng ta làm gì về thời điểm này chúng ta phải làm gì ạ chúng ta sẽ gì ạ để an toàn vốn cho khoản đầu tư tránh tránh gì ạ tránh phá giá của đồng nội tệ mà họ đầu tư vào đúng không họ họ sợ phá giá không ạ sợ đồng Việt Nam phá giá không ạ anh chị em thấy là những cái nhà đầu tư người ta đầu tư Việt Nam họ có sợ Việt Nam phá giá không ạ Xa giá đồng Việt đồng Việt Nam không ạ có sợ không ạ họ rất sợ những đồng nội tệ phá giá bởi vì nếu họ vẫn giữ như vậy thì nếu những cái đồng nội tệ như vừa rồi chúng ta thấy là chúng ta tăng lãi suất lên một phần trăm tăng lãi suất lên một phần trăm là biên độ rất là lớn đúng không một cái biên độ thực sự là lớn thì lúc này điều gì diễn ra tăng lãi suất lên một phần trăm các bạn nhé và cái bản thân là cái này nó tiếp tục tăng vậy nếu cái này nó tăng thẳng đứng nha dũng giả sử cái này tăng thẳng đứng thì liệu trong thời gian tới nó có thể tăng thêm không ạ tăng thêm 0,5 hay thêm một phần trăm nữa không ạ anh chị em hiểu không ạ nó có tăng thêm một phần trăm mai lên 0,5 phần trăm nữa không vậy bây giờ chúng ta thấy là tăng lãi suất lên thì cái gì hưởng lợi cái gì không hưởng lợi chúng ta phải biết là cái gì hưởng lợi và cái gì không hưởng lợi đầu tiên chúng ta lấy ngân hàng cái này dung sẽ phân tích vào một cái phần sau anh chị em à, lưu ý nhá ngân hàng thì chúng ta biết rằng là gì ạ lãi suất liên ngân hàng đang tăng rất là mạnh đúng không lãi suất liên ngân hàng là các ngân hàng cho vay lẫn nhau và bây giờ thì nó không huy động được vốn ở đâu cả thì bắt đầu nó phải tăng lãi suất vậy bây giờ nếu lãi suất liên ngân hàng mà người ta vay của nhau lãi cao quá thì họ làm gì ạ nếu anh chị em vay từ trong gia đình chúng ta trong những người thân gia đình chúng ta mà nó ở cao quá thì bây giờ chúng ta vay ở đâu ạ thì chúng ta tăng lãi suất huy động đầu vào lên nha cái điều đầu tiên là vay chúng ta đầu tiên là bị áp lực của gì ạ áp lực về lãi suất liên ngân hàng vì liên ngân hàng sẽ là phải tăng lãi suất liên ngân hàng tăng rất là mạnh và chính cái việc là tăng lãi suất liên hàng tăng mạnh nên nó làm cho chi phí tăng rất là cao cái điều thứ hai là chúng ta nhìn thấy rằng gì ạ đó là chúng ta cần phải huy động lãi suất ở bên ngoài thị trường giống như cho vay gửi tiết kiệm á nên nó dẫn đến là cũng chi phí tăng cao với câu hỏi là chi phí huy động thì gì ạ ở mức gì ạ cao còn chui chi phí vay thì có ở mức cao không ạ chi phí vay á tức là cái vấn đề là người tăng lãi suất nhưng có tăng lãi suất đầu ra không ạ nên chính phủ lại là yêu cầu là gì ạ sẽ có rất nhiều mặt hàng có nhiều lĩnh vực là không được tăng lãi suất vậy ngân hàng làm gì ạ em hiểu không ạ lúc đó chúng ta nhìn thấy ngân hàng làm sao huy động thì tăng mà mỗi ngân hàng cũng phải ít tiền đâu họ có hàng nhiều nghìn tỷ hàng trăm nghìn tỷ mà họ lại phải vay lãi suất cao và trong khi đó cho vay ra ngoài lại không vay được nên ngân hàng ngân hàng làm sao ạ anh chị em có comment không ạ ngân hàng sẽ gì ạ sẽ là lợi nhuận doanh thu doanh thu lợi nhuận và tất cả mọi thứ sẽ bị giảm <coughs> giảm thì các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài họ biết cái điều này không ạ cả nhà ơi thế thì bây giờ nếu mà giảm như vậy thì các nhà đầu tư nước ngoài họ biết cái điều này không đặc biệt là những nhà đầu tư đang xử cầm cái cổ phiếu này lớn á họ biết không ạ họ sẽ biết được cái điều này nên cái biện pháp quan trọng thời điểm này là họ làm gì thời điểm này họ gì ạ à? họ bán cổ phiếu ngân hàng ra họ sẽ gì ạ à? khi mà cái cái cái lãi suất này tăng rồi này thì bắt đầu họ biết thì họ đơn giản họ phải bán cổ phiếu ngân hàng ra đơn giản thế thôi ạ à? họ phải bán cổ phiếu ngân hàng ra mục đích để làm gì ạ à? mục đích bán cổ phiếu ngân hàng ra bởi vì người ta bị lỗ kép tại sao anh chị em biết rằng là nếu bán cổ phiếu ngân hàng ra là bị lỗ kép tại sao tại sao lại lỗ kép chúng ta cần phải biết tại sao lỗ kép tại sao lỗ kép thứ nhất là gì ạ có phải là gì ạ tỷ giá anh chị em nhìn là tỷ giá đúng không tỷ giá nó tiếp tục tăng nên dẫn đến là đổi từ Việt Nam sang nước ngoài là đây ạ lại mất tiền cái thứ hai là gì ạ cái thứ hai là khi mà tăng lãi suất thì ngân hàng lợi nhuận sẽ bị giảm khi mà lợi nhuận giảm mà tăng lãi suất thì tổng tài sản ngân hàng có bị giảm không ạ có bị ảnh hưởng liên quan đến tổng tài sản nó bị giảm không ạ tại vì chi phí này chi phí là một này cái thứ hai là có thể nợ nợ khó đòi sẽ tăng lên nợ xấu tăng lên và đấy nó sẽ dẫn đến là nợ xấu tăng lên thì tài sản sẽ bị giảm ok ạ thế thì đấy là cái đầu tiên anh chị em hiểu rõ cái việc ạ à. và đây chính là cái cái gì ạ à? đây chính là cái câu chuyện của thị trường cổ phiếu à, cổ phiếu ngân hàng cái này Dũng sẽ phân tích à, vào buổi ngày mai anh chị em nhớ xem cái này nhá nha tỷ giá này giảm và lạm phát nó làm cho thì ạ à, một tỷ giá giảm thì nó làm cho nhà đầu tư nước ngoài bán ra họ sẽ bán ra liên tục ở đây khi mà tăng lãi suất thì định giá của ngân hàng tự nhiên định giá của ngân hàng đã giảm rồi cái định giá của cái cổ phiếu bị giảm này cái điều thứ hai là gì ạ cái nhà đầu tư nước ngoài thì họ vừa bị lỗ tỷ giá và nó bán ra này vừa lỗ của, của giá nữa tức là lỗ tỷ giá và lỗ giá nữa thì họ sẽ bán ra rất mạnh anh chị em hiểu không ạ vừa lỗ tỷ giá vừa vừa lỗ giá nữa họ sẽ bán rất mạnh thế thì bây giờ câu chuyện ở đây thì Dũng lại phải nói cho anh chị em ngày mai Dũng phân tích này thì do ở ngoài kia Dũng thấy là một số bạn thì bảo là ờ, thế thì uh, thời điểm này nếu anh chị em có nhiều tiền thì mua tích sản cổ phiếu đợt này có được không ạ à, giả sử như chúng ta nói một cổ phiếu rất là tốt ạ về cơ bản à, đây là cổ phiếu Techcombank vậy anh chị em có tiền ở đây thì anh chị em có mua tích sản không ạ tức là mua cổ phiếu không để hai ba năm hai ba năm bốn năm năm cứ mua dần rồi đấy mua tích sản mua tích sản mua tiếp mua tiếp mua tiếp đến khi nào gì ạ cứ có bao nhiêu tiền tiết kiệm mua ở đây đợi hai ba năm thế thì có mua tích sản không ạ nào anh chị em tại vì Dũng làm những livestream này Dũng ờ, muốn lại dạy anh chị em cách để phân tích nó dễ anh chị em thấy dễ không ạ học có dễ không ạ để anh chị em có thấy dễ thì comment dễ cái tức là chúng ta đang học với nhau đang phân tích với nhau không dễ à? anh chị em nào thấy dễ thì comment cái nếu còn anh chị em là không dễ thì ấy. tức là ở đây chúng ta hiểu đơn giản nó là gì ạ tỷ giá tăng thì dẫn đến là gì ạ cái tỷ giá tăng thì dẫn đến là người ta phải hút tiền về khi người ta hút tiền về người ta bán cổ phiếu ra thì cổ phiếu càng giảm mạnh người ta lại bán bán tiếp ra tức cổ phiếu giảm mạnh ngày mai cũng sẽ phân tích cái này cho nó kỹ anh em nhớ xem vào video ngày mai đúng không ạ nhớ xem video ngày mai thế thì bây giờ chúng ta phải sử dụng não não để nghĩ Dũng cứ phải nói điều này bây nhà nước ngoài đầu tư nước ngoài họ bán ra cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức hay là gì ạ nhà đầu tư nước ngoài nhà đầu tư lớn là tổ chức hay là cá nhân ạ đúng không họ là tổ chức lớn họ tổ chức họ có rất nhiều tiền mà họ còn bán cổ phiếu ra mà trong khi khi đó nhà đầu tư chúng ta cá nhân đấy thế thì bây giờ đầu tư cá nhân các bạn cứ thử xem là cái đây một bạn có nói là mua tích sản là ok nhà đầu tư tổ chức là họ đã có rất nhiều tiền họ bán ra và bây giờ chúng ta là nhà đầu tư cá nhân chúng ta mua tổ mua cổ phiếu mua vào anh chị em thấy nó nó nó nó có buồn cười không ạ cái vấn đề là chúng ta không làm chúng ta không sử dụng cái quan trọng là gì ạ cái quan trọng là tại sao chúng ta không làm giàu được bởi vì phần lớn chúng ta thích phím hàng nên chúng ta bị thua lỗ và chúng ta mất tiền bởi vì chúng ta không làm mà muốn có ăn chúng ta không học mà muốn tức là chúng ta ít nhất chúng ta phải đọc sách để tìm hiểu xem là nó vận động như nào mà chúng ta không học gì cả chúng ta không hiểu gì vào đó và chúng ta muốn kiếm được nhiều tiền thì cái này nó gì ạ nó trái với quy luật nhân quả rồi nếu mà tiền nó kiếm dễ như vậy thì làm sao nó đúng được nếu tiền mà dễ được thì nó giống như là ở ở châu phi ấy nó rất nhiều tiền nhưng thực ra tiền nó không giá trị tổ chức người ta còn bán ra tổ chức người ta còn gì ạ à? thoát ra khỏi thị trường tổ chức người ta còn không đầu tư nữa mà mình lại đi đầu tư tích sản thì đấy là cái mà chúng ta cần phải tư duy chứ còn bây giờ nói rằng là tích sản vào thì rõ ràng đấy là cái mà chúng ta đang gặp phải trong quá trình đầu tư không biết là anh chị em đã hiểu cái điều này nếu hiểu cho Dũng comment số 1 còn không hiểu thì ờ, comment số 4 à, thế thì ở đây để chúng ta thấy được xem bao anh chị em hiểu và anh chị em không hiểu thì cũng ghi vào cho Dũng để Dũng biết rằng là Dũng còn thay đổi cái chương trình dạy đào tạo như này là đào tạo gần như là gì ạ trực tiếp rồi đấy nếu anh chị em nào thấy dễ thì comment hiểu thì comment số 1 tổ chức người ta bán ra dòng tiền lớn người ta bán ra mà chúng ta lại mua vào chúng ta bỏ cứ gửi tiết kiệm tiền thì mỗi tháng lương được ba hai ba mươi triệu bỏ ra 10 triệu ra để mua mua bao giờ giàu được nên ở đây chúng ta buổi sau cũng sẽ nói cách mua tích sản như thế nào phải hiểu thế nào là cách mua tích sản chứ không phải mua bừa bãi tích sản là như nào mới là tích sản còn mua tích sản theo kiểu là thấy là nước ngoài người ta bán ra sau đó mình lại nhảy vào mình mua vào trong khi đó dòng tiền lớn người ta đang thoát ra thì mình lại bảo mình mua vào thì nghe nó chả có logic thế nào cả tiền thì ít mà trong khi đó tỷ phú là những người người ta rất thông minh người ta rất giàu có người ta rất là gì ạ à, giỏi mà người ta lại gì à, bán ra và mình lại bảo là mua để ta ra vào ok đấy là cái điều đầu tiên dũng muốn anh chị em và dũng sẽ nói phần thứ hai để anh chị em thấy là vậy dũng kết luận cái phần này nhá tại vì không có nhiều thời gian nữa khi mà các bạn thấy cái điều này thì các bạn hiểu đơn giản là cổ phiếu ngân hàng sẽ không có lợi trong thời gian tới đơn giản đấy bạn cổ phiếu ngân hàng nó sẽ không phải là cổ phiếu có lợi trong thời gian tới còn có mua để đầu tư 5 năm hay 10 năm thì lúc đó chúng ta theo quan điểm cá nhân của Dũng chúng ta sẽ có cách để khi nào mua nó an toàn và chúng ta không phải đợi bọn nước ngoài nó bán ra chúng ta giữ làm gì thêm được bao nhiêu có thêm mua giá thấp chăng nữa thì rõ ràng không có lợi chúng ta để để lâu trên thị trường thì càng rủi ro bởi thế giới nó có chiến tranh có dịch bệnh có gì ạ sóng thần có bao nhiêu thứ khác nó đến bất ngờ chúng ta biết nào được nên cửa hàng ở lâu trên thị trường thì càng rủi ro đấy thế là cái đầu tiên anh chị em có thể hiểu cái cách mà chúng ta tư duy sai lầm trong đầu tư ok thế thì bây giờ nếu mà đầu tư ngân hàng có ngân hàng có thể bị bán tháo trong thời gian tới còn khi nào tạo đáy thì chúng ta sẽ phân tích ạ thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại là thế thì bây giờ nếu mà lãi suất nó tăng tỷ giá nó tăng thì ông nào được hưởng lợi để hôm trước chúng ta gọi là được ông nào hưởng lợi còn để phân tích để mua bán thì à, Dũng sẽ phân tích để cho ra chiến lược thôi còn đợt này mà mua bán thì Dũng sẽ không chia sẻ về lý do tại sao là có nhiều cổ phiếu chia sẻ nó mang thứ nhất là gì ạ nó là chỉ được quan tâm thôi để theo dõi và các bạn phải hiểu các bạn mua như thế nào chứ còn nó các bạn nó bùng cái bạn mua cái là bạn thua lỗ và lý do các bạn không hiểu về là khi nào chúng ta mua chẳng hạn thì các bạn thấy là nếu các bạn thấy rằng là một số ngành như là xử lý bảo bảo hiểm đúng không để ờ, trước khi ờ, nói về bảo hiểm thì một số bạn có hỏi là cái chương trình uh, xu dòng tiền nó diễn ra khi nào thì uh, bắt đầu diễn ra vào tối thứ hai ngày 26 tháng 9 đó là chương trình cuối cùng của năm nay trong cái khóa học được đào tạo offline tức là mình sẽ đào tạo offline sau cái, cái sau học video này sau đó học thực chiến và cuối cùng là chúng ta học offline học trực tiếp thì cái chương trình này Dũng sẽ giúp cho các bạn làm nào để chúng ta mua theo xu hướng và đây thì các bạn đang hiểu rõ là Dũng đang phân tích theo xu hướng tức là nếu mà dòng tiền đang thoát ra tổ chức đang thoát ra mọi thứ đang thoát ra thì Dũng sẽ không đầu tư nhất định sẽ không đầu tư nên cái việc mà gì ạ phải hiểu rõ rằng là những yếu tố nào có thể tác động theo xu hướng dòng tiền cái yếu tố nào có thể giúp cho thị trường có thể tăng mạnh nhất hoặc là cái nhóm tiền nào nó đang ưu chuộng trong thời gian tới thì việc chúng ta đầu tư theo xu hướng như vậy nó mới mang lại kết quả cho chúng ta không phải chúng ta mua chúng ta đã giữ 5 đến 10 năm không biết là cổ phiếu chúng ta gì ạ có mang lại lợi nhuận chúng ta đâu thực tế chúng ta không thể biết là cổ phiếu mang lại lợi nhuận chúng ta không quan trọng là gì ạ chúng ta cần phải biết rằng thời điểm nào mua cùng là gì ạ bảo hiểm nhưng có phải là cổ phiếu bảo hiểm nào cũng có thể ok không ạ thì trước khi mà phân tích về bảo hiểm <clears throat> thì các bạn biết là tại sao Dũng lại phân tích về xu hướng bởi vì trong thời điểm này nếu về chúng ta nhìn về chỉ số Dow Jones thì Dow Jones vẫn đang trong số giảm Dow Jones đang xuống giảm mà không biết bao giờ nó kết thúc nha Dow Jones thì vẫn đang xuống giảm và cái cái xuống giảm thì không biết bao giờ kết thúc các bạn nhìn thấy là đây chỉ số Dow Jones nó giảm rất mạnh và không biết bao giờ kết thúc đấy ạ à thế thì bây giờ nếu chúng ta cứ mua cổ phiếu Dow Jones mua xong lại xuống mua xong như này thì chúng ta gọi là bình thường anh chị em cứ đầu tư dài hạn đi nhiều năm đi thì chúng ta thấy là càng mua càng lỗ đúng không mỗi một lần kéo lên nó giảm mỗi lần kéo lên giảm nhưng trong xu hướng đi tăng thì các bạn thấy là các bạn mua nó lại tăng nó lại tăng nên cái vấn đề là xu hướng là quan trọng các bạn mua xong lại tăng nó điều chỉnh lại tăng điều chỉnh tăng nhưng ở đây chúng ta biết rằng là nếu mà nó giảm liệu nó về đến hai hai nghìn hai mươi nghìn đúng không ạ hay nó xuống thấp hơn thì tất cả cái điều này là cái điều chúng ta cần phải biết là khi nào xu hướng nó đảo chiều khi nào xu hướng tăng khi nào chúng ta cần lướt sóng khi nào chúng ta cần phải mua những nhóm cổ phiếu tức là khi mà thị trường ở trong mức lạm phát nhà đầu tư nước ngoài đang rút ra hoặc là chúng ta thấy rằng là tiền lớn không tham gia vào thì các cổ phiếu blue chip gần như không có cơ hội để tăng các bạn hiểu không ạ nên các bạn đầu tư blue chip trong lúc này đầu tư vn 30 lúc này là rủi ro rất là cao nên nếu chúng ta tư duy theo kiểu như là gì ạ? mua cổ phiếu nó tốt vì nó là gì ạ blue chip vì nó là cổ phiếu tốt thì đấy là cái mà chúng ta gọi là những cái sai lầm phổ biến trong nhà đầu tư cá nhân thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện ở đây đó là gì ạ thế thì bây giờ bảo hiểm đúng không một số bạn đang đấy thì cái khóa cái chương trình mà các bạn cần phải hiểu là nếu các bạn đầu tư thì các bạn đầu tư vào cái gì ạ các bạn phải có cái gì ạ có cái cái góc nhìn đó là tư duy lúc này là chúng ta phải đầu tư vào cái nhóm nào thì bảo hiểm gì ạ bảo hiểm là một trong những ngành chúng ta thấy rằng là nó được hưởng lợi trong này bởi vì trong người ta bảo hiểm thì rõ ràng là cái người dân thì càng ngày người ta mua bảo hiểm càng nhiều cái điều thứ hai là bảo hiểm thì nó cũng có đầu tư vào gì ạ đầu tư vào những cái dòng chứng khoán nhưng khi mà dòng chứng khoán mà gì ạ mà nó bất lợi là nó rút ra hết và nó gửi tiết kiệm rồi nên những ngân những bảo hiểm nào mà nó có nhiều tiền mặt mà nó đang gửi tiết kiệm thì đấy là nó hưởng lợi và chúng ta cần phải quan sát là, cái lượng tiền so với tổng tài sản của nó là bao nhiêu cái lượng tiền mặt nó đang gửi so với tổng tài sản của cái doanh nghiệp đó là bao nhiêu thì cho chúng ta biết là doanh nghiệp đó nó có thành công hay không nhưng bây giờ để chúng ta mua cổ phiếu bảo hiểm thì không phải là chúng ta mua và nắm giữ lâu dài bởi vì thứ nhất là gì ạ Dũng tin chắc rằng là sau một thời gian thì cái lạm phát lãi suất nó tăng nhưng nó không phải là tăng mãi mãi mà nó chăng tăng đến mức độ nào đó thôi nên về cơ bản nó sẽ không thể lâu dài được đấy thế thì đấy chúng ta đang thấy là ngân hàng hưởng lợi chúng ta vừa phân tích xong vậy ngân hàng hưởng lợi thì đấy là cái cách mà chúng ta vẫn giữ còn chúng ta mua cổ phiếu mà chúng không thoát ra từ đời đáng nhẽ chúng ta phải bán ra hết rồi từ lâu rồi chứ không phải đến bây giờ chúng ta phải là chúng ta vẫn giữ hoặc chúng ta có bán hay không một số bạn mà có bán hay không thì bây giờ các bạn để vùng này các bạn bán hay không thì thực sự là không thể nói được bởi vì lúc mà cổ phiếu dòng tiền tổ chức đang bán ra thì lúc này chúng ta bán ra thì có thể cổ phiếu tạo đáy hoặc là Dũng không biết là khi nào tạo đáy nên cái việc mà các bạn hiểu là khi nào thị trường tạo đáy khi nào thị trường kết thúc chu kỳ đấy mới là cái mà chúng ta cần phải quan tâm cái ngành bảo hiểm ngày buổi mai chúng sẽ phân tích kỹ cho các bạn là các bạn có thể hiểu rõ rằng là những cái ngành bảo hiểm như là BMI chẳng hạn thì bắt đầu nó có dòng tiền như dòng tiền nó phải sẽ phát triển như nào thì chúng ta sẽ phân tích nha phân tích xong sẽ phân tích xong hoặc là chúng ta có BVH BVH hoặc là một loạt các cổ phiếu bảo hiểm vậy những cái mẫu hình này nó thành công nó hoạt động ra sao thì ngày mai Dũng sẽ làm video này để phân tích cho chúng ta thật rõ còn nếu các bạn nhìn một bạn có hỏi là ví dụ Dũng phân tích cho một cái cổ phiếu như là HAG các bạn hiểu rõ rằng là cái ngành này cũng là ngành nông nghiệp nó hưởng lợi nhưng thực tế nó có tăng được không khi các bạn biết rằng là vùng trên này này nó là cản rất lớn mà nó không có tích, tích lũy ở đây nó là vùng cản rất lớn nó không có tích lũy ở đây thì thường cổ phiếu này nó sẽ sẽ theo kịch bản này đây nó sẽ theo kịch bản này bao nhiêu bạn đã biết kịch bản này nó sẽ diễn ra nó sẽ theo kịch bản này nó sẽ lao động rất là lớn ở trên cái vùng này một khoảng thời gian sau đó làm gì ạ có một số trường hợp thì nó, nó tăng ngay những cái trường hợp này rất là thấp vì bởi, bởi vì chúng ta biết rằng là thông tin nó đang ra diễn ra ở đây nhiều nhà đầu tư đang mua ở đây nên thường nó sẽ bị gãy thường nó bị gãy trước khi tăng nên nếu bạn có là nhà đầu tư khôn ngoan thì bạn sẽ phải mua từ cái phiên này cơ đấy nó không phải là mua ở phía trên này tại vì cũng đã có một nhóm họ đã tham gia ở đây rồi nhưng chúng ta cũng chả cần phải tham gia ở đây làm gì đâu ạ chúng ta hãy đợi quá trình mà đeo bám rũ bỏ trước khi tăng đấy thế đấy là cái lý do tại sao nếu các bạn theo dõi các bạn không nắm rõ được cái cách thức mà Dũng phân tích thì các bạn có thể nhìn thấy cổ phiếu bạn mua mua xong một vài hôm nữa nó bị lỗ còn nó lý do nào đó thì dẫn đến chúng ta lại bảo là chúng, chúng ta mất cái niềm tin vào phương pháp hoặc là chúng ta không hiểu rõ về phương pháp như nào nên để phân tích hay là để gì ạ phím hàng cho chúng ta gần như là không thể bởi vì mỗi cái góc độ tầm của chúng ta khác nhau cái điều thứ hai là gì ạ chúng ta thì kiến thức cũng khác nhau nên về cơ bản là chúng ta cần phải học ạ học thì những cái chương trình có thể có những chương trình trực tiếp có những chương trình gián tiếp thì Dũng mong rằng là Dũng đào tạo để các bạn cùng tương tác cùng chia sẻ với nhau chúng ta nắm rõ được thì lúc đấy chúng ta sẽ có cách thức để đầu tư thành công à, một số thì ờ, các bạn hôm vừa rồi đấy thì bây giờ uh, các bạn thấy là một cổ phiếu BMC chẳng thế thì chúng ta phải hiểu đơn giản là những cái cổ phiếu này người ta đã biết biết trước rồi là lãi suất kiểu gì cũng tăng nên người ta đã thu gom đây rồi nên cái việc mà Dũng bảo là mua ở đây sau đó chúng ta có đôi chút lợi nhuận đấy là cách mà gì ạ chúng ta có thể dự đoán được nên phân tích về gì ạ phân tích chúng ta có một cái trường phái đó là phân tích về biểu đồ trước sau đó chúng ta quay ngược lại về cơ bản về kinh tế vĩ mô trước khi chúng ta phân tích khoét sâu vào những yếu tố nào tạo ra cái gì thì đấy là một cách phân tích và có thể giúp chúng ta đầu tư an toàn hiệu quả kể cả khi thị trường giảm thì uh, như anh chị em nào lần đầu tiên biết đến kênh của Dũng thì hãy nhớ đăng ký kênh ở phần bên dưới à, ngày mai Dũng sẽ làm sâu về một cái ngành bảo hiểm và ngân hàng Dũng phân tích ngược lại cái này để anh chị em cách mà Dũng phân tích khi mà anh chị em lần đầu tiên học về phương pháp là hiểu về phương pháp của DVD thì anh chị em thấy nó an toàn đầu tiên là an toàn rủi ro thấp và khi anh chị em nắm rõ thì lợi nhuận nó ở mức cao à, và đặc biệt là chỉ còn hai ngày nữa là cái chương trình khóa học xuống dòng tiền bắt đầu nếu anh chị em nào quan tâm đến khóa học xuống dòng tiền ở trong khóa học này thì à, bạn sẽ được cộng đồng của DVD hỗ trợ cho các bạn thứ nhất là gì ạ hai tháng để áp dụng những bài tập thực chiến đây là cái cái khóa học mà chưa vào tức là cái cái cái được ưu đãi này chưa vào có bởi vì các bạn biết rằng là trong thời điểm này là thị trường nó rất khó khăn cực kỳ khó khăn luôn theo Dũng là cực kỳ khó khăn luôn nên để đảm bảo chúng ta thì an toàn đầu tiên là an toàn vốn và thậm chí là có lợi nhuận thì không phải là hàng nghìn cổ phiếu nha hàng nghìn cổ phiếu thì nó chỉ có khoảng độ 4 đến 5 cổ phiếu 6 cổ phiếu nó mới đáp ứng được các tiêu chí rồi nên thực tế là chúng ta đầu tư trong cái xuống giảm này đa phần là lỗ được một vài đồng sau đó lại mơ zin xong lại lỗ được một vài đồng lại mơ zin lại lỗ hoặc là gì ạ à, đang lỗ sau đó hồi hồi đôi chút lại lỗ tiếp nên chính vì vậy thì thiếu cái kiến thức thiếu trải nghiệm thiếu cái gì ạ à? thiếu cái việc mà đưa ra quyết định đó là nguyên nhân chúng ta bị thua lỗ cái điều thứ hai là dũng sẽ uh, thực chiến để cho chúng ta biết là làm nào để dũng có thể tồn tại được kể cả lúc mà thị trường đi xuống nên chính vì vậy thì uh, đầu tư theo xuống thị trường không phải là trong xuống giảm là chúng ta gì ạ uh, chúng ta đứng ngoài hoàn toàn và thỉnh thoảng nó có những nhịp hồi chúng ta sẽ đầu tư ra sao chúng ta thoát ra sao để chúng ta an toàn vốn và điều thứ ba nữa là cái quan trọng nữa là gì ạ chúng ta cần phải gì ạ thay đổi được cái tư duy tại vì chúng ta mua một cổ phiếu mà chúng ta cứ nắm giữ lâu dài và chúng ta bảo là tích sản trong khi đó các nhà đầu tư tổ chức họ đang bán ra nên cái việc mà nhận diện ra cái cổ phiếu nó đang còn tiếp tục tăng hay là tiếp tục đi xuống hay là tiếp tục còn một chu kỳ tại uh, à, tích lũy nữa thì cái việc chúng ta ở trên thị trường quá lâu hoặc là thậm chí là gì ạ mua trong cái chen xuống cổ phiếu không may nó gặp một cái đao chen ra dẫn đến là chúng ta sẽ không biết bao giờ có thể hoàn lại vốn thì uh, đây là cái phần mà Dũng dành đôi chút thời gian để phân tích cho chúng ta một là tỷ giá vẫn đang tăng chỉ số Dow Jones vẫn không biết khi nào tạo đáy nên nó cho chúng ta thấy rằng là kinh tế thế giới đặc biệt là Mỹ còn tiếp tục khủng hoảng trong thời gian tới và khi nó khủng hoảng nên nó dẫn đến gì ạ tỷ giá tăng và tỷ giá tăng thì những cái dòng tiền lớn sẽ rút ra khỏi thị trường khi dòng tiền rút ra khỏi thị trường thì phần lớn nó sẽ rút ra khỏi những cổ phiếu blue chip và khi cổ phiếu blue chip nó giảm thì nó làm cho VN Index giảm và VN Index giảm thì chúng ta thấy là chúng ta thấy là cái lượng nhà đầu tư thành công rất là ít còn thị trường Việt Nam thì có thể trong đoạn này nó sẽ có sự biến động ở vùng đáy biến động lớn hay nhỏ thì chúng ta sẽ gì ạ? theo dõi tiếp như đồ tiếp theo của Dũng một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái uh, ờ, livestream của Dũng trong tối nay và hẹn gặp lại các bạn vào tối mai Dũng sẽ phân tích uh, hai cái cổ phiếu nhóm ảnh cổ phiếu là gì ạ cổ phiếu thứ nhất là ngân hàng bị ảnh hưởng ra sao và cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu gì ạ à, bảo hiểm để cho các bạn hiểu rõ hơn về thị trường xin cảm ơn rất nhiều và xin chào và hẹn gặp lại các bạn